정말 thể nha anh em Không người lại ra bây giờ Nhanh mau lần đẹp thế mà để nó chạy nữa thì đúng là thôi rồi ok nha anh em vẫn còn đánh động được 那玩意儿。